Hello, Cat Band. Good afternoon. This is my husband's and I is lunch. Lettuce salad. Shrimp. Cucumber. Pickles lettuce, red peppers, mushrooms, chives, grapes, cherries, tomato, cucumber. SD Channel Thân chào các bạn Quý vị và các bạn à, Hôm nay mình à, bà xã nướng à, nướng sườn Sườn là đó, sườn trên lưng đó các bạn ừ. Cho nên à, nó sực nhiều, nó sườn nhỏ Rồi bát rip bây giờ thôi mọi cái từ xong sư công bậy nữa biết là biết chuyện ờ, là bỏ đầm ở phúc này là món cái này là bông cải và bông cải làm chua nè các bạn đó đã ăn trong cái thời cái dịch này đó thì mình phải làm những cái đồ chua chua nó có chất tự sáng, ớt chuông nào các bạn ớt này bà xã sắp ra là có 이것만 해갖고 그래. 딱이네. 음. mà mình à, ăn xứ soạn lên chương trình ở Việt Nam thì là dịch người ta đang à, phong tỏa hết cả thành phố luôn thành phố Sài Gòn nó bị phong tỏa đó các bạn không nhưng mà không trái là ở à, chính quyền Việt Nam không biết làm nước sắp là làm sao quýnh quán lên là cái giống của ta vậy thôi ở đây á dù là không tỏa nhưng mà người ta vẫn cho um, nhà hàng quán nhậu mấy lò này nọ là làm đóng cửa nhưng mà bắt buộc là cái chợ chợ bán thực phẩm ờ, gia dụng á bắt buộc là phải mở cho người ta mà trong nhà thì phải một người đi ra đi mua đồ ừ. ở Việt Nam mà các bạn nghĩ đi không, có thông báo cho sớm cũng biết như vậy cho tuần luôn chúng ta chuẩn bị mua lương thực là nọ đó không lúc này lúc nọ nhận đúng rồi biết không nghe tin đồn mà đó cho nên người ta nghe cái nghe tin đồn mà tin đồn lại ờ, biến thành uh, sự thật không rồi có những người ta đi làm này nó nhốt công nhân ở trong chỗ làm luôn thấy chưa nó cũng không được nữa ừ, họ bên đây là nó cho nghỉ hết hãng xưởng nghỉ hết những phong tỏa là phải phong tỏa hết toàn thành phố là phải phong tỏa cho ta ở nhà hết đó đây là nhà nước mà phát triển cho chính phủ chính phủ họ giúp đỡ dân phát tiền ra cho xài chợ như bên Mỹ đó các bạn những người mà được ờ, chính phủ ờ, tài trợ để sống á, giờ người ta không có muốn đi làm trở lại tại vì cái tiền mà phát ra đó rất nhiều hơn là cái tiền đi làm á cho nên nghĩ là không muốn đi làm nữa đúng không à. còn bên Canada thì vẫn khác số tiền Mỹ pha về đây ta cho hai ngàn tháng để ăn nhưng mà cái đó tiền nó là tiền mượn nhà nước chứ không phải cho đâu Cầu mình ờ, mình không có xin ở đây ờ, xin rất dễ các bạn vô trong mạng internet ấy, cần nick uh, con chuột chuyện vài cái là nó gửi tiền về tới mình nó đưa thẳng vô ờ, đưa thẳng vô nhà lông mình à không không có việc về như việt nam tại sao đây nó nóng nó quản lý còn hơn bên trường này mình quản lý tài tài sản mình hết rồi biết rồi làm bao nhiêu ra không có những người người ta làm trong ờ, cho nhà nước các bạn trả một lương nghĩa là khoảng đâu ờ, khoảng đâu 2 ờ, tỷ 2 tỷ bạc một năm mọi ngồi đó ngồi tính toán rồi à. biết không không đó, cho nên tại sao tôi xí rồi khi dân chủ, từ bạn để chết trên vậy nó quản lý dân, nó quản lý là từ trong cái ngập luôn có cần phải cảnh sát xét khỏi rồi coi giấy tờ nó không cần biết kia mua bắt trước rồi ông ngồi cái ông bắt trước đi chơi về mấy ông cán bộ đi chơi về cái thấy uh, bên nước ờ, ờ, người ta về về cái về bắt đầu là lập ra chương, chương trình xin hỗ trợ của Trung bơm làm lên những cái chỗ những cái đường xá là phóng toàn phóng đường á đường xá với sai thì bàn luôn cái gì sai từ đây là sai từ đại nó lộ phải đội là cũng đúng ừ. đó cho nên đó à, những cái bọc chứa phải là xay để rồi chơi để mới kiếm chát được chứ không cái tiền mà đánh giặc gì đánh vi trùng là sao vi trùng đâu có thấy đâu ừ. dân cũng không thấy vi trùng nằm đâu nữa à. mà mới bung ra cái đời sống việt nam á vi trùng nó nằm sẵn ở trong nhà của các bạn luôn rồi không bạn đâu có thể rửa như bên đây đâu bên đây á tẩy rửa trong nhà ừ, nhà ta hút bụi lao ờ, tường ờ, xịt thì nọ lại đúng không có những cái người ta hiểu biết được những cái những cái thuốc để sửa cho phải ôn đồn rồi ừ, chặt tẩy không cho nên ở đây nó khác cái nhà ai nhà nấy cách ờ, xa ra như cái cái ban công của mình nè cái ban công của mình á nó cách xa ra của hàng xóm trà lâu cũng khoảng đâu khoảng à, tám cái thước luôn các bạn ừ. những cái nhà họ ở Việt Nam á nó xây liền kề để cách nhau khoảng đâu cũng năm sáu cm rồi không những người bên kia bên bên bên trước dạ nhà trước mình á xây cái bên trong, nó sát sát sát ra nó gần nhau không đi trùng á nó nằm mình nó đâu có phải là nằm dưới đất đâu nó không có bò không có đi bay trong không khí rồi đi trên không á à. xương này bơ tây có bác xương ăn ở Việt Nam Mỹ Mỹ với Canada giúp cho 2 triệu liều vaccine Pfizer thì come đưa Việt Nam ready come đưa Sài Gòn ready Pfizer? Oh. Nobody has it yet? Ah, but um, do that. No, and I had to sell it and do it. Give it live. Buy one. Two bucks. What? Mm-hmm. Oh, it's free? Yes. Đây với bộ đồng hoàng của khách đi rồi. We own nó vậy. We own way rồi. Sao? We own we have to take it bài quen là ba bộ đi, đi, đi chơi chơi là mình phải um, thích hả mình đi chơi đi ra năm ba năm năm sau sẽ đi ra khỏi nước đi ra chơi tất cả ờ, châu mình đang ờ, đang lên lịch trình để mình về thăm ờ, mã ông bà với cha mẹ ở Việt Nam các bạn hay là mình à, tới trong à, tháng 10 à, tháng Giáng sinh á không tin ở Tết không được không vì cái cái việc Việt lúc mình nó nó đưa giấy rồi tới bài rồi mình đã thay đổi lại các không biết được bây giờ nó đỡ cái là sao mua vé rồi nó sẽ hoàn lại tiền của mình được hết á hello I am making rice first I cook the rice and then I uh, put it in the fridge to make it cool down and then I make a shrimp I on top um, salted fish I fried it up in the deep fryer and my husband teared it up in small pieces. And then I put the shrimp in the deep fryer too. Now, then I put in pepper. down that cylinder. on top of rice, the resin, the resin Yes. Dat ik maar een egg Maar Dan nee. Husband's out with his uh, Boney, uh, Kimberly. So daughter, she went home, and away. Now, Kimberly, so cooking someone any minute. Hopefully. Just as we get it tomorrow, anyway. Okay. Okay. Okay. guys. If you committed to stay tuned. Say, okay. to make cocoa, cocoa soup, cocoa, and I'm uh, some squid I bought yesterday, and cocoa, cocoa, cocoa, but I put meat in yesterday too. a letter comes home from seeing Kimberly. I will show you later. Okay, bye. Bye. bye. Rồi, hậu ờ, bữa nay ờ, anh đi chơi về mà ờ, hậu làm ăn ngon quá. Tranh khổ qua, <laughs> tranh khổ qua với thịt hậu nấu gì đây? Cơm, cơm chiên cá mặn. How is Kimberly? Oh, she's coming soon. Okay. Uh huh. She uh, she dressed up. I go in the house first, so she she coming soon. Okay. Okay. Waiting for a little bit, so she coming. Okay. Mm -hmm. Okay, what is come in. everybody. How are you? Ờ, ờ, Họ ờ, đi ăn cơm luôn hai em ăn cơm à, bữa nay chị nào chị không nấu gì đây em biết ra thôi vậy ngồi ăn cơm lại đi can be shy she's one of the other à oh it's okay she always she never talks either à, she she don't want in the You are really restricted. Sai mà. Oh my god, để game is up. somebody. <laughs> Uh. really, he did a stupid thing like that? <laughs> oh my god. <laughs> I'm husband's loving I know. ừ, ngon. Ừ, rất ngon. Cơm chiên cá mặn, theo kiểu Việt Nam. Hậu ăn ở Việt Nam rồi hậu bắt chước rồi. Ừ canh khô qua họ ờ, hơi cắt nhỏ nhỏ thôi chứ không đã chơi nguyên cả miếng mực vô đây nữa đó đó kim bê ly ăn đi ba người chuyện ba người chuyện ba người